mà mỗi màu lại tượng trưng cho những nốt thăng trầm của một đời người, có vấp ngã, có đau khổ. Nhưng điều quan trọng nhất là ta biết ngã ở đâu, để mà đứng dậy ở đó, ta biết vì sao ta đau khổ, mà biết vươn lên từ những đau thương ấy. Con người sinh ra có quyền sống và ước mơ, nhưng không phải ai cũng có thể thành công trong một sớm một chiều, tất cả phải trả giá bằng những vấp ngã, những đau đớn tủi nhục, những năm tháng bất chấp xui xẻo. Thế nhưng chỉ cần bạn kiên trì, không bỏ cuộc, thì sớm muộn cũng nhận được thành quả. Trong số 12 con giáp, tuổi quý sửu là một con giáp như vậy. Từ nhỏ họ đã phải nếm trải nhiều vất vả, túng thiếu, khi trưởng thành gặp nhiều chuyện phiền muộn bất ổn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng bản mệnh luôn vững như thịt bàn, cứng như kim cương và kiên cường hơn châu sắt để vượt qua tất cả, sớm giành lấy sự giàu sang, vinh quang về cho bản thân mình. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui được chia sẻ tới quý vị và các bạn vận trình tháng 3 âm lịch năm 2023 của con giáp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Với những diễn biến chi tiết nhất, giúp quý anh chị có một tháng mới thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu sang đổi vận. Trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị thân mến, nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký miễn phí kênh và nhấn nút like, comment để kênh có thêm động lực làm những video hay hơn nữa quý anh chị nhé. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị anh chị cùng chú ý theo dõi. Tử vi tháng 3 âm lịch, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, bất ngờ nhận lộc trời ban, tài khí ngút trời, nổi bật thành công rực rỡ, vang danh khắp vùng thiên cổ. Quý vị thân mến, Quý Sửu nổi tiếng là người hiền lành, chăm chỉ, ổn định và rất đáng tin cậy, họ công bằng, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Người tuổi này may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát, nhờ thế mà cuộc sống càng về sau thì càng phú quý giàu sang. Họ cũng là con người công tâm, phân minh, mặc số tốt bụng, nhưng cũng rất không ưa những người dối trá hay phản bội. Tuổi quý sửu cả cuộc đời chăm chỉ kiếm tiền, làm việc không bao giờ lãng phí hay tiêu xài hoang phí. Nhiều người cho rằng tuổi quý sửu không biết tận hưởng cuộc sống, nhưng họ chính là những người nhìn xa trông rộng nhất và cuộc sống cũng được đền đáp nhiều nhất. Tuổi quý sửu có tinh thần học khá cao, trong mọi trường hợp họ sở hữu một sự khôn ngoan, nhiệt huyết, nên dù làm bất cứ công việc gì thì họ cũng nhận được sự thành công cao nhất. Bản thân họ luôn thể hiện một người thanh lịch, duyên dáng có tấm lòng rộng mở, biết chia sẻ với những hoàn cảnh không tốt, nhưng bên cạnh đó thì lại có một sự đố kỵ nhẹ với những người tài giỏi hơn bản thân họ. Với quý sửu, chữ nhân là cái gốc để tu thân và lập nghiệp, nguyên tắc, phương châm sống này trở thành bất di, bất dịch, xây dựng nền những con người tuổi quý sửu. Mệnh tăng đối mộc, có những nhân cách tốt đẹp và vô cùng cao quý, bởi vậy mà họ nhận được sự ủng hộ và niềm tin của nhiều người. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là dễ bị thị phi, dễ dính vào tranh luận, cãi vã, dễ bị hiểu nhầm và mang tiếng xấu. Bù lại, hầu hết người từ quý sửu, mệnh tăng đố mộc, rất có tài, đặc biệt có khả năng làm những việc có liên quan tới công tác xã hội, chính trị, nếu có mệnh lớn làm nên đại sự thì đất nước được nhờ. Bản mệnh cũng rất giỏi giao tiếp nắm bắt được suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử khéo léo vô cùng. Người này hiểu sâu biết rộng, thấu hiểu sự đời, không lo chuyện bao đồng, cũng không vướng phải những rắc rối không đâu. Họ cũng có đường tài lộc khá tốt, tiền tài vận khí chưa tụ, nhưng tới trung vận thì vận khí dần tốt lên, có cơ hội phát triển, hậu vận tốt đẹp, gia nghiệp tất thành. Họ thông minh, có học thức, có tài năng về kỹ thuật và nghệ thuật, thích hợp làm học giả, giáo viên, bác sĩ, nhân viên xuất sắc. Người này không dựa vào gia đình, mà tay trắng lập nghiệp, vợ chồng có thể bạc đầu giai lão, con cái thông minh tài giỏi. Sinh vào mùa xuân, mùa hạ thì không phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc. Sinh vào mùa thu, mùa đông thì phúc thọ mãn đường. Sinh ban ngày thì được lộc, sinh ban đêm thì hưởng an lạc. Về con đường sự nghiệp thì chắc chắn sẽ có được thành quả xứng đáng từ chính nỗ lực của mình. Về đời sống thì cũng đầy đủ không thiếu thứ gì, nhưng có những lúc không được điều may, có phước, nhưng cũng cần phải vượt qua được thử thách thì về hậu vận mới có một cuộc sống ấm no, sung túc, vạn người ao ước. Xem tử vi tháng 3 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tuổi quý sửu hãy chuẩn bị tinh thần, khi cuộc sống của bạn sẽ chính thức bước sang một trang mới thịnh vượng và đầy đủ hơn. Được các tinh thái âm trợ mệnh, tuổi quý sửu sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, phát triển vượt trội trong sự nghiệp, được thiên tài trợ vận, nên tài lộc phát triển tới không ngờ, đổi đời giàu có nhanh chóng mặt, khiến ai ai cũng nể phục.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 Bước sang tháng 3 năm 2023 âm lịch, năm Quý Mão 2023, người tuổi Quý Sửu phải chịu những tác động bất lợi khá rõ trong vận trình của mình do cuộc diện phá thái tuế gây ra. Sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào, nếu không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bạn có thể sẽ không kịp trở tay, công việc đầy rẫy những khó khăn, việc mới, việc cũ chất chồng, hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng khó được vận hành trơn tru vì đủ loại nguyên do và khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, không chỉ từ đối thủ, mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh. Tài lộc trong tháng không tốt cho lắm, cũng bởi sự nghiệp xa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Nguồn thu nhập từ công việc chính có phần bấp bênh, khiến bạn không quan tâm nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng chớ nên vội vàng, làm ăn khuất tất mà tự hại mình kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là gặp thời, vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý. May mắn, trong tháng có nguyệt lệnh lâm quan và các tinh thái mở hỗ trợ sẽ mang đến những tín hiệu tích cực vào thời khắc khó khăn nhất. Những cơ may lóe sáng có thể là việc đầu tư chấp ngay có kết quả khả quan hoặc là bản mệnh may mắn được quý nhân chỉ được làm ăn, giúp bạn lội ngược dòng, đổi vận nhanh chóng, vươn lên gặt hái những thành quả lớn lao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 Công việc bận rộn như vậy thường xuyên gặp áp lực, có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng của mình. Cẩm đang vượng vật tuổi quý sửu, mệnh tăng đố mộc. Khẩu quyết, các mối quan hệ làm ăn gặp nhiều trục trặc để phòng đối thủ cướp đoạt công sức. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu đen và màu đỏ. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Sửu trong tháng 3 âm lịch. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi sự nghiệp tuổi Quý Sửu, tháng 3 âm lịch năm 2023. Theo dõi tử vi tháng 3 của 12 con giáp âm lịch. Đây là một tháng hung cát đan sen, may rủi khó lường, gây ra nhiều trục trặc, bất lợi cho con đường sự nghiệp làm ăn của tuổi Quý Sửu. Chiếu theo những lời dự ngôn, các thầy từ vi đưa ra luận giải mới nhất rằng trong tháng 3 âm này, anh chị tuổi quý sửu chịu tác động lớn từ cuộc diện tương phá án ngữ, khiến vận trình sự nghiệp ảm đạm. Dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều, nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Không phải bạn không có năng lực, song trong tháng có nhiều trở ngại, tiểu nhân vẫn rình rập, ngăn cản những bước tiến của quý sửu. Để vận trình diễn ra thuận lợi hơn, gặp hung hóa cát, mang thêm nhiều may mắn tới cho quý sửu, các bậc thầy tử vi có chia sẻ ba điều sau đây. Thứ nhất, sang tháng Bính Thìn, người tuổi Quý Sửu nên tự nhắc nhở bản thân mình, cố gắng vượt lên khỏi những lúc khó khăn, khốc mắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong tháng 3 âm lịch này. Cục diện Thìn Sửu tương phá, đem tới nhiều tác động gây hại mà bạn không thể lường trước được. Thời điểm này mọi người xung quanh dường như đều quá bận rộn với công việc riêng của mình, nên không thể phân tâm giúp đỡ bạn. Vì vậy bạn chỉ còn cách tự lực cánh sinh, hoàn thành cho tốt nhiệm vụ. Bạn sẽ thấy công việc trong tháng không hề ít, tăng lên cả về khối lượng lẫn chất lượng, khiến tình trạng xấu như tơ vò. Tuy nhiên cũng đừng quá sốt ruột, chớ có dục tốc bất đạt, nhanh mà hỏng việc. Cứ bình tĩnh xử lý công việc từng bước một, chậm mà chắc, chứ sai sót lại dễ làm bạn khó xử và mất nhiều thời gian hơn nữa. Thứ hai, tháng này lại có thêm tương quan ảnh hưởng. Đây không còn là một thời gian thích hợp để bản mệnh có thể tiến hành những kế hoạch lớn của bản thân mình bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gai gắt, không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh. Sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào, nếu không có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bạn không thể nào kịp trở tay, nhất là trong những mối quan hệ nơi công sở. Bạn chớ nên chia sẻ bí mật công việc quá nhiều hoặc quá dễ dàng, nếu không nó sẽ trở thành điều bất lợi với bạn. Khi cơ hội được trao như nhau, ngay cả những đồng nghiệp thân thiết cũng có thể trở thành đối thủ, bạn nên cố gắng giữ khoảng cách hợp lý để tự bảo vệ bản thân mình. Thứ ba, điểm sáng nữa cho bạn tỏa sáng vượt lên khó khăn chính là sự xuất hiện của sao thái âm mang tới điểm báo quý nhân của bạn trong tháng này, đa phần là nữ mệnh. Đó có thể là trưởng bối trong nhà, cấp trên, khách hàng hay bạn bè. Bạn có thể chú ý hơn từ những đối tượng như vậy trong cuộc sống thường ngày và lắng nghe những góp ý của đối phương, biết đâu sẽ rất hữu dụng cho bạn ở thời điểm này. Tháng mới, mang tới rất nhiều thách thức. Tuy nhiên bạn cũng đừng nên quá lo lắng, hãy coi như đây là cơ hội để rèn rũa bản lĩnh và khả năng thích nghi của mình. Nguyệt lệnh lâm dưỡng ẩn tàng, mang tới những tín hiệu tích cực nhất định, chỉ không cần đầu hàng trước sóng gió, luôn nỗ lực vươn về phía trước, bạn hoàn toàn có thể có khả năng xoay chuyển tình thế. Hơn nữa, tất cả những gì quý sửu có được ngày hôm nay đều nhờ sự cố gắng nỗ lực của mình. Vậy nên mọi sự chăm chỉ và chủ động sẽ giúp anh chị dễ đạt được thành công hơn là ngồi im một chỗ chờ đợi thời cơ đến. Càng chủ động, tự tin tìm kiếm cơ hội, thì con giáp này càng có thể rút ngắn được quãng đường đến với thành công. Dù là làm việc độc lập hay là cần sự phối hợp của đồng nghiệp, bản mệnh cũng nên cần phải tính toán cẩn thận từng bước, tỉ mỉ kiểm tra lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng để tránh những sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Quý Sửu về phương diện tài lộc, Tử vi tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho biết, tài lộc tuổi quý sửu cũng không được lý tưởng như mong muốn, cũng bởi sự nghiệp xa sút ảnh hưởng tới mức thu nhập nhất định của bạn. Ngũ hành tương phá khiến các mối quan hệ làm ăn gặp nhiều trục trặc. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị khách hàng sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất. Những hợp đồng khó được ký kết suôn sẻ, thậm chí còn xảy ra tình trạng bị đối thủ cướp đoạt mối làm ăn hoặc giở trò chơi xấu, hạ bệ danh tiếng nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh, khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện, dù vậy cũng chớ nên vội vàng, làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là gặp thời, nếu hiện tại có khó khăn thì nên kiên trì làm việc tới cùng, tới thời điểm thích hợp, vận khí ắt sẽ phất lên. Tháng này, vận khí giảm suốt nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Tốt nhất bạn nên làm mọi việc trong khả năng duy trì quy mô vừa phải để có thể kiểm soát trong mọi tình huống, thay vì làm ồ ạt. Tham cái lợi trước mắt sẽ có nguy cơ ngã đau, con giáp này còn phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh, dù không muốn làm chi, nhưng cũng chẳng thể nào cắt giảm được. Nào là tiến sinh hoạt, tiền đám hỏi ma chay, tiền cho con cái ăn học, tiền đối nội, đối ngoại, tiền sửa chữa hư hỏng đồ đạc. Tuy nhiên, đây là những khoản không thay đổi được, nhưng bạn có thể tập trung vào tích lũy nhiều hơn,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 do lo nghĩ về công việc. Thời gian này vì áp lực công việc mà bản mệnh sẽ bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Để cải thiện vấn đề này, ban ngày bản mệnh nên vận động nhiều hơn để tối có thể ngủ ngon giấc hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Tuy công việc bận rộn, lại thường xuyên gặp áp lực, có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Nhưng chỉ cần suy nghĩ lạc quan, tự tin, thì mọi chuyện mới suôn sẻ thuận lợi, đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Việc ăn uống khoa học rất quan trọng để đảm bảo thể lực cũng như trí lực. Ví dụ, như bạn phải bỏ ngay thói quen xấu, làm việc say mê quên cả ăn uống. Nếu có thể nên áp dụng các biện pháp giải độc cơ thể, dường như thời gian vừa qua, bạn đang hành hạ bản thân và không chăm sóc nó đúng cách. Về tuổi hợp làm ăn với người tuổi quý sửu, sinh năm 1973. Người tuổi quý sửu hợp với tuổi nào trong giai đoạn này? Tuổi quý sửu hợp với tuổi tỵ, tuổi tý, tuổi hợi và tuổi thân là đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông. Quý sửu không nên làm ăn, kết bạn với tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi mùi, bằng không thì sẽ hưu sầu liên miên, phá tài, phá vận, tổn thương và cô đơn. Và bây giờ là tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi quý sửu, sinh năm 1973, trong tháng 3 âm lịch. Đầu tiên là tuần 1, từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 7 âm lịch năm 2023. Bước sang tuần mới, tháng mới của 12 con giáp dự báo, quý sửu vừa được cắt tinh thái âm, vừa bị hung tinh thái tuế chiếu mệnh, nên vận trình của con giáp này hung cắt đan xen. Con giáp này có sự nghiệp vững vàng, nhất là các bạn nữ tuổi quý sửu, bạn luôn là người nói được, làm được, không thích hứa xuông, ghét định bợ, nên khá được lòng cấp trên, được khách yêu thương nhiều hơn. Có tài lộc thì cứ vô tư mà hưởng, nhưng chính điều đó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 có xu hướng tốt dần lên vào những ngày cuối tuần. Nếu như những ngày đầu tiên, bạn phải đối diện với sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, thì từ giữa tuần trở đi, mọi vấn đề dần đều được tháo gỡ. Bạn chứng minh được sự đúng đắn của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Về tài lộc tới cuối tuần mới có điểm sáng do chính tài phù trợ, bản mệnh nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng sau những cố gắng suốt thời gian qua. Người làm kinh doanh buôn bán, có thể thu được một khoản lời nho nhỏ cho khách hàng quen thuộc mang tới. Thái âm chiếu mệnh giúp cho nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn hoặc nhận ra những người luôn lặng thầm quan tâm và chăm sóc mình. Tiếc rằng chuyện tình cảm của người đã lập gia đình thì lại không được suôn sẻ như vậy, có những khúc mắc dường như đã giải quyết xong, nhưng chỉ cần một ngọn lửa nhen nhóm là lại có thể bùng lên, cả bạn và người ấy vẫn còn để tâm quá nhiều từ những chuyện cũ đã xảy ra hai người đều cần phải nhường nhịn nhau lùi một bước thì mới có thể đi tới sự nhất trí chung vợ chồng tốt nhất nên tránh chuyện hơn thua nhau ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất nhé về sức khỏe trong tuần này chức năng gan tạng của bản mệnh hoạt động không tốt cần lưu ý để tránh bị tổn thương hoặc gây thêm áp lực cho cơ quan này nên ăn uống thanh đạm nghỉ ngơi điều độ đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều giữ tinh thần luôn thoải mái. Quý nhân là tuổi hợi và tuổi thân. Con số may mắn là số 22, số 04 và số 41. Màu sắc may mắn là màu xanh lá cây và xanh lam. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 tới ngày 22 âm lịch năm 2023. Người tuổi quý sửu hãy tin rằng chỉ cần bạn cố gắng hết sức thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ công của bạn. Đầu tuần hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với mâu thuẫn thị phi, hãy bỏ ngoài tai những lần đặt điều để tập trung hết sức vào nhiệm vụ của mình. Đến cuối tuần, thành tích công việc sẽ giúp bạn chứng minh vị thế của mình, đặc biệt thiên ấn và chính ấn chiếu mệnh. Bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến. Tình hình tài chính cũng có nhiều khởi sắc khi có cả chính tài và thiên tài phụ trợ. Người làm công ăn lương nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Sao Thái mở phù trợ cho thấy rằng tới cuối tuần bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở sạch trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Nhất định bạn sẽ thành công và có tài lộc rủng rỉnh. Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về nửa kia. Hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng. Trong mắt mọi người, hai bạn là một cặp đôi lý tưởng. Về sức khỏe, sức khỏe tuần này khá ổn định. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Việc duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể luôn khỏe mạnh và sống trường thọ nhé. Lưu ý, trong tuần, có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng lái xe cẩn thận kéo gặp sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn. Quý nhân là tuổi hợi và tuổi tỵ. Con số may mắn là số 07, số 17 và số 55. Màu sắc may mắn là màu đen và xanh da trời. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 tới ngày 29 âm lịch năm 2023. Đầu tuần chính là thời điểm người tuổi quý sửu, hốt vàng,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 dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Đến cuối tuần, mọi việc dường như không được thuận lợi như khoảng thời gian trước đó nữa. Đặc biệt là với người làm công ăn lương, bạn quá kiêu ngạo nên thường xuyên khiêu khích người khác, không nghe theo sự phân công của lãnh đạo. Con giáp này cần khiêm tốn lắng nghe và học hỏi từ mọi người hơn. Chuyện tình cảm khá khởi sắc khi người độc thân nhận được lời ngỏ ý làm quen từ người khác giới, nếu có thiện cảm với đối phương bạn nên thử chấp nhận và cho đôi bên cơ hội tìm hiểu thêm về nhau. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn hài hòa êm ấm. Phần cuối này sức khỏe tuổi quý sửu có dấu hiệu xa sút, chủ yếu do phải dịch chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc. Một số triệu chứng nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới bản thân như mất ngủ, đau đầu theo cơn, ăn uống kém ngon, đau dạ dày. Tuy nhiên, đó đều là vấn đề đến từ thể chất